à, thì ở trong cái bài học lúc sáng thì anh chị đã tìm hiểu là cái tổng quan của phần mềm ManyChat rồi đúng không và lý do anh chị nên chọn phần mềm này à, chúng ta ôn lại bài xíu này à, lý, lý do là chúng ta nên chọn cái phần mềm chatbot này số 1 đó là gì hệ thống bảo mật cực cao số 2 của nó nó là đối tác của Facebook luôn và số 3 nó là phần mềm của Mỹ chị nhá phần mềm của Mỹ đó và lý do là mình đã sử dụng tất cả những phần mềm à, chatbot tại Việt Nam rồi ở ờ, ví dụ như là Chat này aha chat này vân vân là mình so sánh thấy này cái giá cả ấy, nó chỉ hơn nhau chút xíu anh chị ạ đó hơn chút xíu thôi tuy nhiên hệ thống bảo mật của nó không được an toàn khi khách hàng của anh chị gì khi chị áp dụng một số hệ tức là mình không nói xấu hệ thống khác đúng không và mình cũng không dám chắc là như này là những danh sách khách hàng của anh chị sử dụng những phần mềm khác đó nó không có lộ cho đối thủ biết đúng không Đấy. bây giờ mình có thể tạo ra được một phần mềm cũng tương tự như này cho chị sử dụng đúng không đó và khách hàng mình sẽ lấy được thông tin khách hàng của chị luôn mình thích định bán cho đối thủ đúng không đó nếu như những ai làm về chính trực và đúng tâm ấy, thì họ sẽ không làm vậy đúng không và mình thấy là cái đội ngũ của ManyChat này nó cả trăm cả ngàn kỹ sư chị họ làm nhé đó, hệ thống cực lớn luôn nó không phải nhỏ chị nhá đó. thì cái đây hai tháng là giá của nó là 10 đô hôm trước anh Hòa có hỏi à, anh Hóa có hỏi là tại sao là lúc ở trong video của mình hướng dẫn là gì là có 10 đô thì thời điểm trước là 10 đô và cái giao diện nó khác anh chị nhá và tại sao mỗi tháng mình dạy liên tục như vậy bởi vì là cái phần mềm này họ update liên tục gì update liên tục làm sao để nó cho cái giao diện của khách hàng người dùng chúng ta nó đơn giản nhất thằng Mỹ rất là hay thế này nó nó luôn sử dụng những cái đơn giản uh, simple is best đúng không đấy anh chị nghe những câu đó rồi là đơn giản là số 1 đó làm sao để thì trong quá trình mình làm ấy thì giao diện trước đó đúng không nó rất nhiều thứ nó hàng hàng rất nhiều này thì khi mình sử dụng lúc đầu mình cũng gặp một số khó khăn nhưng mà càng ngày thằng MetaChat này nó càng gì càng tối ưu cho người dùng và đặc biệt là cho những người bán hàng online chị nhé họ có thể sử dụng được tốt những phần mềm này một cách đơn giản đó là kéo thả đó, kéo thả kéo thả và anh chị xem được cái gì được cái sơ đồ tư duy à, ví dụ mình sẽ mở một cái sơ đồ cũ cho chị xem nhé sơ đồ mà mình đã làm rồi đây mình vào cái phần mềm ờ, để mình tắt bớt một số tab đi là cho chị đây, đây là một cái phiên bản uh, bản pro của mình nhé đây bây giờ có cái uh, mình có một cái um, gửi file đây gửi file đây chị xem này là cái sơ đồ tư duy đây sơ đồ tư duy đây khi chị làm việc anh chị mở ra thấy rất dễ đúng không à để tiên nhiên số 1 tiên nhiên số 2 còn những phần mềm khác như chat view fchat hoặc là một số, số phần mềm như haravan thì nó nó thành từng hàng từng hàng một là anh chị không thấy gì cái giao diện là tổng quan theo kiểu sơ đồ min mát như này sơ đồ tư duy như này nó rất dễ hiểu anh chị nhé nó cực kỳ dễ hiểu luôn đó và chúng ta có thể đánh giá được có bây giờ khách hàng vào đây ví dụ đây khi chúng ta mở bắt trở lại này thì chúng ta thấy là gì à cái này có mình đã gửi cho 36 người này tỷ lệ nhận được ba một phần trăm tỷ lệ mở là gì tỷ lệ mở là 100% phần trăm và tỷ lệ tỷ lệ click là click chuột vào cái gì cái file mình gửi là 86,1 phần trăm đúng không tức là khi chúng ta mở một chiến dịch ra như này là chúng ta đo lường được à, đo lường được là gì tỷ lệ gì gửi này tỷ lệ mở này đó, và tỷ lệ click chuột vào cái file mình gửi đúng không thì xong mình chuyển sang cái chuỗi này đúng không chuỗi này thì có 36 là gửi hết 36 người này nhận được là 100 phần trăm mở ra 100 phần trăm và click vào cái đường link này đây này kết bạn Facebook với mình là 31 phần trăm và họ bấm vào từ học marketing miễn phí là 36 phần trăm tức là mình đo lường được là đấy là khách hàng nó bấm vào nút nào chị nhé đó khi mà anh chị chạy quảng cáo ấy, anh chị biết là khách hàng nó bấm vào nút nào để chúng ta có chiến lược tối ưu nhé tối, tối ưu từng cái chuỗi chuỗi nội dung một thì đây là một cái phần mềm gì nó cực kỳ hay gì nhá cực kỳ nó thông, thống kê cho chúng ta luôn mỗi một cái chiến dịch quảng cáo là anh chị sẽ biết là khách hàng nó bấm vào đâu đó và giờ mình sẽ quay sang cái phần ờ, một cái phiên bản ờ, đây là một cái pay hoàn toàn mới nhá Nguyễn Thị Vân Anh là hoàn toàn mới luôn 100% bởi vì khi bình làm việc với anh chị tháng sau bình dạy cái module này mình đã tạo ra một pay mới hoàn toàn giống như anh chị tức là mình sẽ không sử dụng những cái pay cũ mình làm rồi anh chị nhá nó sẽ bị vướng anh chị nhá bây giờ chúng ta mình sẽ dạy anh chị theo một tờ giấy trắng luôn đó, và mình cũng làm lại từ đầu để chị dễ hiểu thì đây đúng đây là pay hoàn toàn mới tối sáng chúng ta đã tìm hiểu tổng quan rồi đúng không thì một số cái phần sâu nhá phần sâu bên trong ví dụ là mình mở mình bảo là à, anh chị à, hiểu cái phần là phần di quần là gì không ru là gì không thì mình sẽ quay lại video nhé chỉ trong lớp lớp học này anh chị mới được nhận đấy nhé đó thì những cái phần về video sâu ấy mình sẽ quay lại màn hình và mình hướng dẫn anh chị làm đó thì buổi sáng là chúng ta chỉ học tổng quan thôi nếu như mình đi sâu từng tính năng một nó rất là mất thời gian đó không đủ thời gian cho anh chị thì chúng ta gì chịu khó ngồi nghe rồi ngồi nghe để hiểu nhá không phải ghi đâu nhá không phải ghi những nào mà anh chị cần ghi mình bảo ghi chị ghi lại